Ok, xin chào tất cả các bạn, tôi là Lê Thanh Hải và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái à, à, bí quyết rất là vui để giúp các bạn có thể biết được ai là người mà thường xuyên vào trong cái Facebook cá nhân của bạn nhiều nhất để bạn biết rằng là ai là người thực sự quan tâm bạn. Thì à, đầu tiên là bạn hãy vào trang chủ của Facebook. Sau đó bạn bấm nút Ctrl U bạn bấm nút Ctrl U thì nó sẽ hiện ra một cái à, mã cốt như thế này khi hiện ra mã cốt như này thì bạn sẽ bấm tiếp theo là bấm Ctrl F để nó sẽ hiện ra để nó sẽ hiện ra một cái ô tìm kiếm khi mà hiện ra ô tìm kiếm thì bạn sẽ bấm chữ bút đi shift trừ id như thế này bạn nhìn à, trên màn hình bấm chữ bút đi shift trừ id đó tôi rồi bấm enter các bạn nhìn tôi thao tác nhé thì nó sẽ hiện ra cái mục bút đi shift trừ id và đằng sau chữ bút đi shift trừ id đó là sẽ hiện ra một cái mã id người dùng thì mã id người dùng này chính là chính là người mà vào Facebook cá nhân của bạn nhiều nhất sau đó thì uh, bạn à, có thể à, bấm sang sang như thế này để xem được những người tiếp theo đó cứ sau mỗi mã bút đi ID thì là một à, mã của một người đó để tôi quay lại tôi sẽ xem là ai là người vào Facebook của tôi đầu tiên đây tôi sẽ copy cái mã này mà các bạn có thể à, copy như này copy mã này rồi các bạn sẽ mở một tab mới các bạn sẽ gõ Facebook gạch chéo facebook.com gạch chéo copy cái mã ID đấy và các bạn bấm enter thì đây là hiện ra người mà vào Facebook của bạn nhiều nhất thì đây là người anh trai của mình anh Phạm Xuân Minh chuyên gia của kinh doanh đó mình sẽ xem một vài người tiếp theo mình sẽ kéo sang bên này đấy các bạn bấm nút này này để kéo sang đây mình sẽ xem một cái tiếp theo mình sẽ xóa tên à, này đi đó mình sẽ copy cái mã đi đấy vào đây mình sẽ gõ thì đây hiện ra người thứ hai mà thường xuyên vào Facebook của mình đây là người chị gái của mình cũng là chủ tịch của Cvin Group đó thì thông qua cách này thì các bạn có thể biết được ai là người quan tâm tới các bạn thì ngoài ra ngoài cách mà các bạn copy UID để tìm kiếm như thế thì các bạn à, cũng có thể à, nhìn nhìn vào cái tên ở đây nhưng mà cái tên ở đây thì ờ, nó cũng không rõ cho lắm nhưng các bạn cứ copy như vậy đấy đấy là cách mà giúp các bạn có thể tìm được ai là người thực sự quan tâm các bạn nhiều nhất đó tôi là lê thanh hải tôi sẽ chia sẻ cho bạn những cái à, bí quyết về marketing còn đây chỉ là một trong những à, thứ liên quan đến facebook mà cũng rất là nhiều người muốn biết là ai là người quan tâm tới mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.